Rồi, ở đây thì Linh đang cài OBS á Để cho mọi người hiểu rõ hơn về OBS ha Thì cái này thì Linh ờ, cài miễn phí cho khách hàng của bên mình Đây, ví dụ bây giờ thiết bị quay video nè Mình xóa hết đi ha, mình sẽ làm lại từ đầu Ví dụ mình vô mình xóa hết Xóa tùm linh Logo này kia làm chơi hết, xóa hết Đây là nó đang lấy webcam của cái máy tính Rồi bây giờ mình chơi ha Phong xanh, phong xiết thì mình chơi được hết nha rồi mình sẽ chơi máy quay nè thiết bị quay video rồi thì khi mình cắm cái cam link Elgato vào thì nó sẽ có đây nó hiện đây là cam link 4K là thấy không thì mình sẽ đồng ý đó lúc này nó sẽ kích hoạt vậy thì làm sao để đảo được cái hình dọc để mình livestream ví dụ như mình muốn livestream nó nó như thế này muốn livestream nó dọc như thế này nè thì làm sao để mình đảo được cái điều đấy thì đây linh sẽ chỉ cho các bạn đầu tiên mình sẽ vào linh đây hiển thị thư mục cấu hình ha rồi ở phần basic mình sẽ đổi thông số của nó ha đảo ngược lại nè đây là video nè bây giờ mình sẽ đảo lại là 1080 rồi ở dưới là 1920 ở trên đây cũng vậy luôn mình sẽ đảo lại là 1080 ở dưới là 1920 thì sau khi đó thì mình sẽ tắt dấu ít rồi ra tắt dấu ít đi nó hỏi là bạn có sale hay không thì mình sẽ sell ha mình sẽ sell rồi sau đó mình sẽ tắt hàng này đi mình mở mở OBS lại bình thường nha các bạn đấy sau khi mà mình đã làm thì nó sẽ quay ngược như thế này vậy thì làm sao để mà mình có thể là nó dọc lại mình chuột phải vào nhấn chữ biến đổi ở đây mình xây 90 độ bên phải ok quá đẹp đấy thì sau khi mà mình làm rồi á mình sẽ set up lừ thẳng thẳng này lên đó thẳng lên nè đó em cứ quay cho màn hình đi rồi ví dụ như thế này rồi bắt đầu là lên xíu là xin quay hát ha rồi âm thanh thì à, mình sẽ vô thiết đặt mình sẽ chọn là âm thanh ở đây mình sẽ cho mix 01 hoặc là nói chung là tất cả cái đó ở đây mình đã cài đặt hết sẵn rồi rồi thế là mình stream thôi mình bắt đầu ghi thôi ha rồi đó là OBS ha mình có thể thêm logo này thêm ờ, mọi thứ thêm logo ở trên này thêm số điện thoại cái này thì linh chắc có thể là làm một cái video hướng dẫn sau